công ty chúng tôi đang có rất nhiều khách hàng đến ờ, xe máy các ờ, anh cũng đã đến một lần rồi và ngày hôm nay thì cũng ờ, quay lại để tham khảo máy thêm một lần nữa đó các anh đang tham khảo có dòng máy cắt nhôm hai đầu S88 và kỹ thuật chúng tôi đang vận hành và test máy cho khách hàng thử con máy phay đầu đố thấy ờ, kỹ thuật đang vận hành à, phay đố sử dụng trên con máy à, phay thay giáo nhanh công suất là 3 kW ghép đúng không vào xong rồi lấy vít ờ, có cái bê á bán trực tiếp ở đây hoặc là ở đây nó có hai cái lỗ vít này đó, mình sẽ bắt vít thẳng vô ngập mình nhập mẫu bên đây đúng rồi bắn qua Vâng và đây là sản phẩm mà chúng tôi vừa phay ra chị có thể kiểm tra Rất là khít Đó. Rất là khít Không có độ hở luôn Đó. Còn máy phay đầu đố thay dao nhanh Công suất là 3kW Motor là 3 cổ bi Đây là dòng máy phay đời mới nhất của năm 2020 và bên cạnh anh chị các bạn trước mặt anh chị các bạn đây là con máy à, đục dập ke nhảy và ke vĩnh cửu sinh pha 5 năm đa năng dùng cho tất cả các hệ sinh pha và hệ cạnh như kiểu PMA, Zima, odovien Zonkai, Windows Đấy, dùng con này thì rất là đa năng anh chị sẽ làm được uh, cho tất cả của hệ sinh pha 5 năm luôn À, xin chào tất cả anh chị và các bạn làm nhôm kính Chào mừng tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Máy cắt nhôm nhập khẩu 2030 à, Đây là kênh chuyên cung cấp về tất cả những dòng máy làm về cửa nhôm, cửa nhựa Lớn nhất và bán chạy số 1 trên thị trường Việt Nam hiện nay Ngoài ra thì uh, kênh này còn uh, hỗ trợ cho anh chị và các bạn về vấn đề Đó là xử lý và khắc phục lỗi của tất cả những dòng máy như máy cắt hai đầu, thay đố, ép góc hay là đột dập nén khí và ngày hôm nay thì ờ, chúng tôi ờ, xin gửi tới tất cả anh chị và các bạn một dàn máy làm cửa nhôm sinh pha đời mới nhất của năm 2020. Cái thứ nhất, trước mặt anh chị và các bạn đây là một con máy cắt nhôm hai đầu mang mã số là F88 với công suất là 6 kW. Đây là một dòng máy mới nâng cấp và cải tiến mới so với con máy cắt nhôm hai đầu 08 S trên thị trường hiện nay. Cái thứ hai là dòng máy ép góc kỹ thuật số phiên bản đời 2020 thứ ba là máy phay đầu đố thay dao nhanh 3 cổ bi công suất là 3 kW thứ tư là máy đột dập sinh pha 55 đa năng dùng cho tất cả của hệ sinh pha 55 và của hệ bắt cạnh như PMA, Zima, Aloven, Zonkai, Windows với ờ, một dàn máy như thế này thì anh chị và các bạn có thể làm được tất cả những cái hệ nhôm trên thị trường ngày nay và kể cả làm cho cửa nhựa luôn cửa nhựa nói thép và ngay sau đây thì tôi sẽ đi ờ, giới thiệu chi tiết về từng máy để cho anh chị các bạn có thể là hiểu rõ hơn một chút cái thứ nhất cái quan trọng nhất trong một dàn máy này thì anh chị các bạn hãy lựa chọn cho tôi một con máy cắt nhôm hai đầu và một con máy ép góc đây là hai con máy quan trọng nhất anh chị các bạn cần hai con máy này cần phải có độ chuẩn xác và chính xác cao thì khi chúng ta tạo ra những sản phẩm cửa cắt và ép góc nó mới khít được còn khi những sản phẩm như kiểu máy cắt hoặc là máy ép góc mà không chuẩn thì chúng ta không thể tạo ra được cái sản phẩm những cánh cửa đẹp cho khách hàng được À, trước mặt anh chị và các bạn đây vì uh, con máy cắt nhôm hai đầu mang mã số là F88 này thì uh, công suất trên mỗi một đầu máy là 3 kW, hai đầu máy là 6 kW và sử dụng lưỡi cắt là có quen công nghệ của Nhật Bản. Một lưỡi cắt là 450 và motor là motor vuông công nghệ của Italia và là vỏ nhôm thì sẽ giúp cho anh chị các bạn hoạt động sẽ tỏa được nhiệt tốt hơn máy sẽ quay được hai góc góc 45 và góc 90 độ đây là bảng điều khiển anh chị có thể thấy máy sẽ ừ, sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Việt thì để cho tất cả anh chị và các bạn có thể rất là dễ dàng sử dụng đây là chế độ ờ, đầu trái này đầu phải này lựa chọn đầu ờ, máy hoạt động này đó khởi động motor này dừng motor này kẹp một bê tông này và ngay sau đây thì ờ, tôi sẽ cắt thử cho anh chị và các bạn vận hành trực tiếp luôn tôi sẽ cắt đầu máy số 2 trước khi cắt thì anh chị các bạn à, hãy kẹp piston vào sau đó là khởi động motor với công suất là 3 kW và motor vuông công nghệ của Italia thì anh chị có thể thấy cảm nhận được cái uh, nực và cái uh, motor quay rất là êm anh chị các bạn ạ khởi động motor tô rất là êm Đấy. Vâng và, và anh chị và các bạn vừa có thể thấy khi tôi cắt góc 45 độ trong thì uh, những đề xe rất là nhỏ như này thì khi cắt xong đề xe cái cái động trượt xuống và đi ra ngoài nó rất là an toàn nó sẽ không khi lưỡi thu về nó sẽ không quấn vào làm hỏng me hay là gãy lưỡi rất là an toàn nhất là cho máy móc và hai nữa là cho người đứng làm việc và đây là sản phẩm tôi vừa cắt ra mặt cắt thì rất là sắc ngọt không bị bao via rất là bóng đây là sản phẩm chưa dầu làm mát anh chị bạn ạ khi có dầu làm mát vào rồi thì sản phẩm nó sẽ à, mịn hơn Đấy. đây là nhôm sinh pha dày 22 những cái dòng à, máy cắt nhôm hai đầu F88 này thì anh chị có thể thấy ờ, có rất nhiều những cái điểm khác biệt và cải tiến mới nhất là hệ thống piston là kẹp hệ thống piston đúc liền Đấy. thứ hai nữa là mặt bích là mặt à, bệ thép trắng không han dỉ chống cong vênh và cái khe rãnh đẩy nữa ra vào thì chúng tôi đang thiết kế là nó nhỏ hơn so với những dòng 08 trên thị trường hiện nay đó tiếp theo là đầu máy số 1 và đầu máy số 2 thì sẽ có máng trượt DC với độ nghiêng và bóng nhẵn mịn thì khi chúng ta cắt phát DC tự động trượt xuống và đi ra ngoài nó rất an toàn đấy đảm bảo ờ, giúp cho máy móc hoạt động rất là ổn định cái bệ thép đầu máy số 1 và đầu máy số 2 mặt trước và mặt sau thì sẽ được đỡ trên những cái bệ thép rất là dày như thế này chống cong vênh không han gì đó đảm bảo cái độ chắc chắn ổn định lâu dài thứ hai nữa là máy sẽ có hỗ trợ cho những cái trang bị như kiểu anh chị bạn làm việc vào ban đêm đèn chiếu sáng và kính nước thước thì được bọc trong ờ, nẹp nhôm tránh vấn đề là bị va quệt À, cái ờ, đường dây đầu máy số 2 khi anh chị di chuyển đường dây pin lớn phi 42 nằm biệt với thân máy không có cây và cái điều đặc biệt nữa là khi anh chị đi xe máy thì hãy để ý kỹ đối với những dòng cao cấp này của chúng tôi ấy, thì trước khi đặt cái đường dây xuống thì chúng tôi đặt hai cái miếng thép rất là dày ở dưới bệ máy như này thì để khi chúng ta anh chị bạn di chuyển đầu máy số 2 và vặn cái đường dây xuống thì nó sẽ đảm bảo hơn rất là nhiều những dòng 08 hay là một số máy trên thị trường hiện nay thì giá rẻ thì anh chị và các bạn có thể thấy thì đường dây nó sẽ bắn trực tiếp vào lên trên cái thân máy luôn thì nó sẽ không đảm bảo khi chúng ta sử dụng nó hoạt động lâu dài bốn cái ổ bi sẽ, được à, có cái màng bảo vệ cao su bảo vệ này rất an toàn nó sẽ quét cái mặt nhôm này đi đấy, anh chị thấy quét cái mặt nhôm này đi các bụi bặm đi chúng ta di chuyển đầu máy số 2 nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều anh chị có thể tham quan một chút về hệ thống tủ điện cái điều đặc biệt của dòng máy à, mang mã số F88 này bên của chủ của công ty Factor à, Việt Nam à, tách biệt riêng cho mỗi một đầu máy là một CB và một an tổng để đảm bảo khi chúng ta hoạt động nó sẽ à, êm ái và trơn tru hơn tuổi thọ nó sẽ cao hơn có một cầu trì này chống đảo pha này các ờ, cảm biến và các lơ ne các lơ ne này nó có tác dụng là bảo vệ cho motor nếu như mà anh chị các bạn hoạt động quá tải thì nó sẽ tự động ngắt sẽ giúp ừ, tăng cái tuổi thọ của motor lên một số đơn vị uh, hoặc là những cái dòng máy rẻ tiền ý, thì sẽ không có những cái điều này Đó. và đây là bộ hơi thì tách biệt riêng cho bộ máy bộ bộ uh, nguồn điện nó rất là an toàn đấy đảm bảo không bị nhiễm điện anh chị tham quan một chút về phía sau phía sau đầu máy tất cả những cái piston của dòng cao cấp bên của chúng tôi thì đều có hệ là sử dụng piston đúc liền, nó đảm bảo tuổi thọ và cái độ bền của nó rất là cao và cái thẩm mỹ đối với dòng máy cắt nhôm F88 này thì chuyển góc hoàn toàn bằng piston phía đằng sau đầu máy này đó không giống những dòng 08 à, à, trên thị trường này thì chuyển góc à, bằng à, bánh răng hoặc là vòng bán nguyệt thì không đảm bảo hệ thống ờ, bình dầu thông minh đấy không bao giờ no anh chị no về vấn đề là dầu là mát nó bị tắc hay là mặt nhôm chui vào bên trong này được cả nó rất là an toàn hệ thống dây xích thì ờ, sẽ được ờ, sử dụng bảo vệ dây điện và dây hơi trong cái dây xích này đó Dạ vâng, tiếp theo nữa thì ờ, trước bạn anh chị và các bạn đây có thể thấy đây là con máy ép góc kỹ thuật số phiên bản đời mới nhất vào năm 2020. Tất cả các thiết bị uh, của nó đều là thép trắng, mạ kẽm hết. Anh chị sử dụng lâu dài, ổn định. Máy phay đầu đố, ờ, máy ép góc kỹ thuật số tự động không dây dao. Tủ điện to, anh chị hoạt động làm việc rất là dễ dàng. Đó, anh chị để tham quan một chút về hệ thống tủ điện gồm có các cái lơ ne cảm biến này tham mơ này đấy át tổng này cục uh, hút cầu trì và chống đào pha đấy. và bộ điện bộ hơi đấy. còn đây là bộ ép thủy lực với ờ, bình dầu thì anh chị có thể thấy là anh chị có thể đổ được 20 lít sức chứa của nó là 20 lít và công suất của motor nó rất là khỏe anh chị có thể tham quan đấy motor đấy mới hơn rất là nhiều ở đây là motor là công suất là hai kỳ hai Ngoài ra thì ờ, bên công ty chúng tôi còn cung cấp tất cả những dòng máy khác như những dòng máy nén khí, dập ổ khóa hay những dòng F66 công suất ờ, dành cho những cái bác ờ, khối lượng công việc ít Đấy, hoặc là mức đầu tư ít chỉ có 3-40 triệu thôi 5-60 triệu thôi cũng có và những dòng máy lớn hơn Đấy, những dòng vừa tiền hơn như 0808S này Đấy, như 09S này phay đố này Đấy, đầy đủ tất cả các máy luôn à, bên công ty chúng tôi thì ờ, có hai cơ sở phía bắc là bến xe Nghĩa Hà Đông Hà Nội khu vực phía nam là 621 San Âu Hà Nội quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh anh chị có thể đến một trong hai cơ sở gần nhất để được à, theo dõi cũng như để được tham quan cũng như là test máy trực tiếp luôn một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video của công ty chúng tôi anh chị có nhu cầu đầu tư có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở phía bên trên màn hình liên hệ với lại ờ, Mr. Khải 0963 296 146 0869 296 838 để được tư vấn và báo giá tốt nhất. Và lần nữa thì xin chân thành cảm ơn. Vâng, và đây là tổng quan của một dàn máy làm có nhôm sinh pha. Anh chị có thể dùng được cho tất cả của hệ sinh pha trên thị trường hiện nay và những cái bản nhôm lớn như mặt dựng. Đấy, hay là anh chị có thể làm được cả cửa nhựa luôn khi anh chị đầu tư một dàn như thế này thì ờ, sẽ không cần phải no nắng về vấn đề là công suất làm việc hiệu năng suất làm việc bị chậm tiến độ hay là sao hết á